Có đôi khi trên con đường dài tôi bước Tôi sẽ gặp những khó khăn Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói Đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng Tôi vẫn vững bước tiến về phía trước Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đồng đầy Một khát khao đang rực cháy Giờ đây là lúc con tim này được 사랑 những ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình yeah những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi nào oh, oh. ngày tháng cứ thế trôi qua cuộc sống bao bất ngờ tôi vẫn vững bước tiến về phía tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy một khát khao đang rực cháy giờ đây là lúc con tim này được hát lên giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong ngày ai biết được tôi vẫn đi về phía sẽ vượt qua chặng đường kia và đến chân trời đó tôi hằng mơ giờ đây là lúc giờ đây là lúc con tim này được hát lên giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi dù cho ngày tháng còn đó những trông ngày ai biết được tôi vẫn đi về phía trước now is the time for me to raise my boy now is the time to show you who I am dù cho ngày tháng còn đó những trông ngày ai biết được tôi vẫn đi về phía nhiều em dâu và hy vọng xin chúc cho đông thật nhiều sức khỏe cũng như uh, sẽ uh, luôn luôn đạt được những thành công với uh, khát khao cháy bỏng mà mình đang có sẵn cảm ơn em rất nhiều